còn vài ngày nữa là ba tháng rồi bé nằm bé cười chân tay khua khoăng mẹ kêu đầu nặng bố bao bụng to bà đừng bé hư không chê lười tập sáng nay bé lật miệng gọi tê a với ông bà em xem bé đấy thiên thần yêu ấy bơi trên đèn hoa còn vài ngày nữa là ba tháng rồi bé nằm bé cười chân tay khua khoăng mẹ kêu đầu nặng cô bào bụng to bà nựng bé hư ông chê lười tập tháng này bé lật miệng gọi ê a khoe với dạ. ông bà lên xem bé lấy à. thiên thần yêu ấy bơi trên đèn hoa còn vài ngày nữa là ba tháng rồi bé nằm bé cười chân tay khua khoăng mẹ kêu đầu nặng bố bao bụng to bà nặng bé hư ông chê lười tập sang nay bé lật miệng gọi ê a à, khoe với ông bà em xem bé lấy thiên thần yêu ấy bơi trên đệm hoa đây rồi còn vài ngày nữa là ba tháng rồi bé nằm bé cười chân tay khu quăng kêu đầu nằm cô bảo vùng to bà đừng bé hư ông chê lười tập sang này bé lật miệng gọi ê a khoe với ông bà lên xem bé lấy thiên thần yêu ấy bơi trên đệm hoa